Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh ở Bắc Bộ đang trong giai đoạn suy yếu chậm. Vì thế, ở miền Bắc trong hôm nay vẫn duy trì trạng thái rét khô nhưng nền nhiệt đều đang tăng nhẹ, trời hưởng nắng yếu với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ từ 18 đến 21 độ. Chỉ riêng khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên và cả Sơn La nhiệt độ cao hơn, có nơi lên tới trên 23 độ. Về đêm mức nhiệt thấp nhất ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc dao động từ 14 đến 16 độ, Riêng ở khu vực núi cao vẫn có nơi thấp dưới 12 độ. Còn ở khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 17 độ. Sang ngày 17 tháng 2, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng gia tăng thêm, trời chỉ còn rét tập trung về đêm và sáng. Đáng chú ý từ ngày 19 tháng 2, khối không khí lạnh đang chi phối thời tiết nước ta sẽ có xu thế lệch đông, mang theo hơi ẩm từ biển vào. Vì thế miền Bắc sẽ có nhiều ngày nồm ẩm, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù do có đợt không khí ẩm mới Thời tiết hai tỉnh phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng khá giống với các tỉnh Bắc Bộ. Trong hôm nay ở đây vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, trời rét với nhiệt độ giao động ở mức 17 đến 20 độ. Trong khi đó, từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên do vẫn chịu tác động của gió Đông Bắc có cường độ mạnh nên vẫn còn có mưa, mưa vừa, nhưng mưa to thì không còn. Tuy mưa giảm nhưng nền nhiệt vẫn chưa tăng cao, các tỉnh Quảng Bình trở vào tới Thừa Thiên Huế trời lạnh với mức nhiệt là từ 20 đến 23 độ. Còn ở khu vực Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận thì trời nắng với nhiệt độ 27 đến 30 độ. Sang đến ngày 17 tháng 2, mưa sẽ giảm hẳn. Dự báo xa hơn đến ngày 21 tháng 2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông nữa. Ở phía Nam đang trong cao điểm của mùa khô ở các tỉnh phía Nam. Sau cũng do khuất tán của không khí lạnh nên hôm nay trên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Tuy vẫn có nắng nhưng thời tiết dịu mát hơn, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều sẽ dao động từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh vùng cao nguyên và từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ khác. Riêng miền Đông Nam Bộ, ban ngày có nắng nóng nhẹ,